vậy là ta đã xa nhau thật xa từng dòng ký ức biến tan trong anh ngọt ngào lời yêu thương bên nhau em chẳng vương hỏi làm sao giữ khi không đi đến cuối đường ngày chia tay trong tim em buồn không giọt lệ anh đã cho rơi khi em lạnh lùng bởi vì anh anh đau bởi vì anh dài khờ trao hết bao yêu thương xót lại người chúc say anh bao lời để đến khi em phát bồi anh vẫn ngu ngơ chưa thể tin rằng em lừa em quên mau câu chia tay trong tim em buồn không giọt lệ anh đã cho rơi khi em lạnh lùng bởi vì anh anh đau bởi vì ai dài khờ trao hết bao yêu thương xót anh vẫn ngu ngơ chưa thể tin rằng em lừa dối tình chẳng có câu chung này, người ở bên anh bởi vì trong tim em chưa